các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu vào lúc 19 h 30 ngày 27 tháng 12 sẽ diễn ra cặp đấu tại bảng B giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia trong khuôn khổ AFF e Cup 2022. Đây là trận đối đầu trực tiếp để tranh vé vào bán kết sớm và cũng là sự đấu trí của hai huấn luyện viên Hàn Quốc. Sau chiến thắng đội tuyển Lào 6-0 tiếp phục trên đất khách, những trụ cột của đội tuyển Việt Nam lần lượt ghi tên mình tại giải đấu AFF e Cup 22 trong trận gặp Lào. Huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra đội hình khá mạnh với dàn cầu thủ chất lượng trước đội tuyển Lào. Ông Park Hang-seo muốn giành trọn 3 điểm và có thể ghi thật nhiều bàn thắng để chiếm lại lại lễ thế đầu bảng B. Bước vào hiệp 1, những chiến binh sao vàng đã có hai bàn thắng. Từ đường chuyền tạt cánh, Tiến lên bật cao đánh đầu làm tung lưới tiễn Lào mở tỷ số của trận đấu. Đến phút 43, Đỗ Hùng Dũng tiếp tục ghi thêm một bàn, nhân đôi cách biệt bước vào hiệp 2 lần lượt những cái tên như hậu Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh cũng đều lập công vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, nhưng đó chỉ là đội được đánh giá thấp tại bảng B nhưng lần này tại sân Mỹ Đình tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia cũng là một đối thủ khá nặng ký tại bảng B là cũng là đội tranh tấm vé bán kết trực tiếp với tuyển Việt Nam dù được thi đấu trên sân nhà lợi thế khán giả nhà tuyển Việt Nam không bị thế mà chủ quan trước Malaysia họ có thể gây bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam Quang Hải cái tên được kỳ vọng cũng đã bình phục chấn thương tiền vệ của Bao FC có thể trở lại trong trận đấu quan trọng gặp Malaysia bên cạnh đó Bùi Tiến Dũng cũng đã bình phục hoàn toàn do dính Covid-19 tuy nhiên xét về lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn giúp đội tuyển Malaysia dưới thời ông Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam chưa từng thua đối thủ này. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, 6 lần đối đầu kể từ AFF Cup năm 2018, đội tuyển Việt Nam thắng 5 và 1. Cũng trong lần đối đầu gần nhất tại vòng bảng AFF Cup 2020, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có chiến thắng 3-0 trước tuyển Malaysia. Trong kỳ AFF Cup 2018, Malaysia cũng chính là đối thủ nặng ký tại vòng chung kết, nhưng tuyển Việt Nam đánh bại sau hai lượt trận đá với tỷ số 3-2. Đội tuyển Việt Nam đăng quang lần thứ hai tại giải vô địch Đông Nam Á. Bên kia sân Malaysia ra quân gặp Việt Nam ở lượt trận thứ ba khi họ có hai chiến thắng trước Myanmar 1-0 trận đầu tiên mở màn và rồi thắng đậm Lào với tỷ số 5-0 để vươn lên chiếm ngôi đầu của tuyển Việt Nam. Dưới thời ông Kim, Malaysia thực sự đáng gờm so với họ của những lần đối đầu trước kia với lối đá thực dụng cùng những tên tuổi nhập tịch. Hiện tại, Malaysia có lợi thế rất lớn để giành vé vào bán kết AFF e Cup 2022. Malaysia có 6 điểm và cũng thi đấu nhiều hơn một trận. Tuy nhiên chỉ cần có điểm trước những chiến binh sao vàng, thầy trò ông Kim sẽ nắm chắc tấm vé đi tiếp. Ngược lại dù mới đá một trận, tuy nhiên sức mạnh của đội tuyển Việt Nam là không cần bàn cãi. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đang sở hữu hiệu số dương 6 ngang bằng với Malaysia và cũng đang giữ sạch lưới như đối thủ. Do đó, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp và tấm vé đi tiếp và ngôi đầu bảng B. Kết quả sẽ là hay không cho đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy luôn đồng hành và ủng hộ Phúc Nguyễn TV để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.